Chào mừng các bạn đến với kênh Phúc Nguyễn TV Nhận định nhanh kết quả trước trận đấu Vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 12 AFF Cup sẽ khởi tranh với trận đấu đầu tiên tại bảng A giữa Campuchia và Philippines Trước thềm AFF Cup 22 Philippines và Campuchia đều có những cuộc chạy đà để thử nghiệm đội hình Tuy nhiên cả hai đều gây thất vọng Philippines có trận trước tuyển Việt Nam nhưng thất bại 1-0 ở phút bù giờ cuối hiệp đấu do hậu vệ phá bóng đến chân Văn Quyết anh không bỏ lỡ cơ hội tung cú sút làm tung lưới Philippines trận này chỉ là trận giao hữu để tìm ra nhân tố mới và lắp ghép đội hình. Trong đội hình Philippines từ trước tới nay, họ luôn sử dụng những cầu thủ nhập tịch nhưng kết quả mang lại thật không mấy khả quan. Nhưng AFF Cup họ sẽ mang đến đội hình chất lượng, điển hình khi họ thi đấu với ứng cử viên cho chức vô địch Việt Nam. Philippines đã chơi rất kỹ thuật khi chắc chắn trong phòng ngự và cũng khá sắc sảo trong phản công. Vì vậy trong giải đấu năm nay, Philippines sẽ là chướng ngại vật lớn tại bảng A. Thái Lan và Indo nếu chủ quan với Philippines, họ sẽ trả giá đắt. Bên kia sân Campuchia cho thấy sự phát triển bóng đá trong vài năm nay, cá tiến bộ khi họ đụng độ và gây khó khăn cho những ứng cử viên cho chức vô địch. Họ có lối chơi kỹ thuật tuân thủ đối pháp tốt mà huấn luyện viên Honda đưa ra. Nhưng trận đấu giao hữu với Malaysia, Campuchia cho thấy sự rời rạc và không gắn kết, lối đá không được linh hoạt như những năm trước, hàng công và hàng thủ để lộ ra khá nhiều khoảng trống. Nhưng không hẳn đó là đội hình chính thức của họ, bởi chỉ là trận giao hữu để xét duyệt đội hình hướng tới AFF Cup 2022 Campuchia ra quân ở trận đầu tiên, họ thuận lợi hơn Philippines vì được đá trên sân nhà. Với sự tiếp sức của khán giả sẽ giúp họ có thêm niềm tin và sức mạnh tinh thần. Trong trận này, Campuchia sẽ cố gắng hết sức mình giữ lại một điểm trên sân nhà trước Philippines, nhưng tuyển Philippines sẽ không cho Campuchia cơ hội đó. Philippines cũng cho thấy cầu thủ của họ có tinh thần khá vững chắc khi đá trên sân khách với sức ép từ khán đài. Trong những trận đối đầu vào năm 2012, Philippines và Campuchia 0-0. Tháng 3 năm 2013, Philippines thắng tỷ số 8-0. Kết quả sẽ là 3-1 cho Philippines Cảm ơn các bạn đã xem video Nhớ đăng ký kênh và like Nhấn chuông để xem video tiếp Xin cảm ơn và hẹn gặp lại